Thank you. nhưng mà mình chỉ hỏi của bạn một điều đó là cái ý thức học tập và cái ý thức học tập của bạn thể hiện cách cụ thể qua cái việc đó là cái gì tức là qua cái vấn đề mà học ờ, khi mà cho bài tập về nhà thì cố gắng các bạn hoàn thành chưa và những cái phần lý thuyết ấy, thực ra là mình như mình thấy là thầy sơn đây hay là bản thân mình cũng vậy chưa thì những phần lý thuyết chẳng hạn một chút về hòa âm hay là một chút về à, những cái ngón đàn ấy, thì đấy là những cái gì đấy là những cái gì là rất là đúc kết đầy rồi, ngắn gọn hết sức rồi chưa mình mong là các bạn khi mà hỏi chưa là các bạn biết ít ra là phải hiểu được còn cái chuyện diễn đạt ra thì tùy các bạn đấy thì mình rất mong như vậy tại vì <laughs> xin lỗi thầy là tại vì hôm rồi này con cũng nói một chút về à, sơ sơ ấy nhưng mà có thể kiểm tra thì các bạn không, không được làm thì cái chuyện đó mình hỏi nó này giờ tại vì giờ học đây ấy, thì xác định một câu là không phải là chỗ đi điểm ngón nhưng mà là cái chỗ để các bạn nhận bài và sau đó là cái chỗ thứ hai là cái chỗ để kiểm tra bài các bạn giờ mà bây giờ thì nó đông như thế này nếu các bạn là nhà chăm chỉ thì đến đây chỉ các bạn lên bạn bạn làm ngon ngon lành ấy tức là kiểm tra bài và bạn làm ngon lành ấy, thì chỉ mất một hai phút thôi giờ thì các bạn sẽ nhanh đấy đấy thì là thời gian một tiếng hay là đây nó cũng rất là đi qua rất là ngắn tại vì về sau này cái phần đầu bây giờ thầy sơn có thể nói các bạn là nói về lý thuyết thì học chung thế này nhưng mà phần thực hành kiểm tra thì các, đấy, các bạn sẽ phải là 10 người chỉ có 10 người một lớp thôi chưa thời gian chơi chỉ có hai buổi thôi à, cho nên mình sẽ tuyển lựa ra nếu mà cái người nào mà có khả năng ấy mà tương đối thì mình sẽ ờ, mình sẽ, sẽ, sẽ cho vào lớp đúng kiểu thực hành ấy thì trong một tiếng đó thì thầy sẽ kiểm tra cái chuyện đó yeah. cho nên thực ra mình cũng xác định là có thể sẽ tuyển lựa đấy chứ không phải là cái chuyện là đương nhiên học như chỗ này yeah. cho nên cái những bạn nào đã chưa luyện ngón ấy, thì liệu liệu đi chưa yeah. nó phải tương đối đi đấy thì mình cũng nói để các bạn biết yeah, rồi cảm ơn các bạn hy vọng các bạn sẽ cộng tác với mình trong chuyện đó mình xác định là không có quan trọng số lượng lắm chưa mình vào một cái, cái xác định được ý thức chưa rồi cảm ơn con xin mời thầy Rồi, <laughs> mến chào các anh chị em Hôm nay là cái khóa uh, thứ hai là bây giờ hôm nay các chị em mới nhiều đúng không ạ? Các chị em thủ để ý đúng không? vậy thì hôm nay ờ, xin ờ, các bác chào mừng ờ, lớp nhé thì hôm nay theo như thầy Giang vừa thông báo anh chị em đó là vấn đề học này là học đệm đàn chứ không phải là học vỡ đồng để luyện ngón nữa đây cái phần luyện ngón thì hy vọng là các chị cố gắng ở nhà luyện trước để khi vào bài xin thảy bài ra các chị biết hợp âm vô rồi bắt đầu đệm đàn ra và đệm trên các câu các ngón đồ tùm lum á chứ không phải là giờ ngồi đó mà ngồi luyện món thì nốt thì nốt một nữa nhé, nó không có đủ thời gian đâu tại vì cái thời gian đầu anh em được nói với ờ, lớp ờ, tối thứ năm á thì cái thời gian đầu này các anh chị sẽ học lý thuyết nhiều hơn một tí và nó hơi dài đó các anh chị cố gắng nắm thêm lý thuyết và cái lý thuyết này thì nó chỉ tóm gọn trong những cái công thức mà thôi chứ không có là tràn gian đại hải là ngồi ghi từng chữ từng chữ một đâu những cái tiết tấu mà em vừa tuổi cho các chị đó là theo dõi những tiết tấu đó nắm vững các tiết tấu đó rồi kết hợp với hợp âm và các công thức em sẽ hướng dẫn rồi áp dụng vô để làm bài Đấy nhé và dự giờ trước tiên là chúng ta sẽ đi vào phần ờ, cơ bản đầu tiên là chúng ta sẽ định trước là tìm âm thể của bài nhé nhé rồi các chị theo dõi coi như là cái ngày thứ năm là các anh chị đã học rồi thì các anh chị ờ, hôm nay là ngày thứ hai là ở lớp thứ hai thì sẽ bắt đầu học lại từ đầu thì các anh chị nào học rồi thì ờ, ôn lại tốt cho mình thôi còn anh ờ, chị nào chưa học thì bắt đầu hôm nay sẽ ta bắt đầu lại từ đầu coi như là chúng ta sẽ có hai lớp một lớp tối thứ hai và lớp tối thứ năm nhé cùng một thầy nhưng mà chắc có lẽ là khác trò rồi à, các chị theo dõi tập phần đầu tiên nhé các chị sẽ cắt tiền âm thể của bài cắt tìm âm thể của bài thì cái phần này là hay còn gọi nôm na đó là ta tìm tông của bài hát á đó. đó là các chị nhìn vào một cái bài hát đã mình định thành coi được cái bài đó tông gì tông trưởng tông thứ là tên nó là tên gì la trưởng la thứ pha trưởng pha thứ gì đó vân vân đó thì đây là cái phần đầu tiên đó chị nắm trước tiên ta tìm âm thể của bài bây giờ cái bài ví dụ như cái bài nó có ba dấu thăng bây giờ ví dụ một bài nó có ba dấu thăng như thế này thì các anh chị cho biết xem cái ờ, tông bài trưởng là tông bài gì và tông thứ đối ứng với nó là tông tương xứng với nó là tông bài gì là tên gì la trưởng và phan thứ và thì giờ làm sao ta biết được đó là la trưởng xác định âm thanh cuối cùng lên một bậc âm thanh cuối cùng lên một bậc âm thanh cuối cùng cái, cái dấu khóa cuối cùng dấu khóa thăng cuối cùng lên một bậc dạ chứ không phải âm thanh cuối cùng à, à, dùng âm từ cho đúng nhá âm thanh cuối cùng là nguy hiểm cái âm thanh nào có nghĩa là các chị sẽ nhìn vào dấu hóa thăng cuối cùng có nghĩa là ta dùng cái thăng cuối cùng ta nâng lên có nghĩa là ta cộng lên một nửa cung là một phần hai cung rồi ta sẽ tìm nó được tông bài có nghĩa là đối với bộ thang đối với dấu thang thì ta lấy thăng cuối cùng cộng lên nửa cung có nghĩa là ta lấy thăng cuối cùng cộng lên nửa cung rồi cái nửa cung này nè cái tên nửa cung này thì đó chính là tên của cái ông thể trưởng ông thể trưởng có nghĩa là tông mà tông bài là hay cung bài là giọng gì đó đó. rồi từ cái cung trưởng này các anh chị sẽ hạ xuống có nghĩa là đếm lùi xuống một khoảng ba thứ ba thứ là bao nhiêu cung biết không một mấy cung có nghĩa là một cung rưỡi tức là một một phần hai đó có nghĩa là các anh chị sẽ đếm lùi xuống một một phần hai cung để ra được âm thể thứ đối xứng với nó đó là đối với bộ thăng cho nên là khi các anh chị nhìn vào một cái bài nhạc nó có bao nhiêu nút thăng đầu bài nè thì các anh chị nhìn ra được ngay là trong bài nó là trong bài gì rồi đó rồi bắt đầu vào thực tế các nhìn các anh nhìn trực diện vào bài để xem coi bài đó là nó là trưởng hay là thứ đó chưa đó là cái cách việc đầu tiên là cái người đệm nàng phải nhìn vô biết á chứ không phải cầm bài lên nói ăn à, à, ca trưởng ơi bài này tông gì đó là chết ngắt đi nhá chứ cái đó là phần việc của người đệm đàn á người ca trưởng người ta không có quan tâm tới đâu nhiều khi chính ca trưởng còn biết nữa đó nhiều ca trưởng còn biết uh, tông gì đó chỉ việc đọc thôi đó rồi đó là với bộ thanh bây giờ đối với bộ dáng thì ta sẽ làm sao ta sẽ lại làm cái gì dạ mời chị à dạ, công công trưởng đúng rồi cảm ơn chị dạ đúng rồi dạ cảm ơn chị có nghĩa là đối với bộ dáng thì ta sẽ lấy dáng áp cuối có nghĩa là dáng kế cuối đó áp cuối ta lấy dáng áp cuối đó ta sẽ lấy dán áp cuối và cái tên dán áp cuối đó chính là tên của cái cung trưởng là tông bài trưởng đó rồi từ cái cung bài trưởng này ta cũng đếm lùi xuống một khoảng ba thứ có nghĩa là một cung rưỡi thì ta sẽ có tông thứ đối xứng với nó là như thế đó đây là cái việc đầu tiên mà các chị phải nắm để khi chúng chị nhìn vào một cái bài nhạc là ta định hình được ngay là bài đó trưởng là gì thứ nó là gì để mà ta bắt đầu ta đặt ngón người đánh rồi trong những cái trường hợp mà như ra thực tế đó ở đây là trên phương diện lý thuyết bài bản nhưng mà khi còn ra thực tế thì sao có nghĩa là nhiều khi các chị thấy là ví dụ ờ, các chị đánh đàn một ờ, em nào đó nó lên nó báo bài bằng một thầy bằng một cái nào đó hoặc là các chị mà đánh đàn cho ban nhạc của vậy thì các chị thấy nhiều khi các chị hát bài xong bắt đầu nó cái khán giả nó biết biết biết biết đúng không là bắt đầu nó yêu cầu ca sĩ hát thêm bài nữa đó là ca sĩ mới quay vô nó nói ban nhạc gì đó thì có nghĩa là khi lúc đó ca sĩ nó chỉ báo hoặc là một em nào đó báo cho mình định đàn là báo gì thứ nhất là nó báo cung bài là cung trưởng hay cung thứ rồi nó bám cái điều đó là điều gì cha cha cha rumba disco tango che rồi đó xì lô hay tông ba gì đó nó chỉ bám có hai điều thôi một cái là à, đánh cho em bài này điệu son trưởng à, cung son trưởng rồi à, điệu cha cha cha đấy nè rồi chỉ nói có hai vấn đề thôi và lúc đó mình phải đặt món cho mình đánh rồi chứ không phải lúc đó anh à, alo chờ tí chờ tí chờ em chờ tí thầy gọi anh gọi cho thầy sơn để thầy hỏi bởi bạn nó không gì đó ngó bao nhiêu vốn hóa đó rồi có đòi mới đánh được cho tôi nhé có nghĩa là khi ra thực tế thì anh chị thấy là nó chỉ báo cho anh chị là cái phần này nè là cung trưởng và cung thứ thôi rồi các chị phải truy ngược về coi là cái bài đó nó sẽ ăn với bao nhiêu dung hoa đúng không chứ không phải đợi lúc đó mà ngồi dở sách dở vữa ra xem đâu nhé có nghĩa là khi ra thực tế các chị thấy ca sĩ hoặc là ai đó một em nào đó lên báo bài là nó chỉ báo cho là là vào là bài đó cung son trưởng cung mi trưởng mi thứ son thứ gì đó không ơn ở đây này rồi các chị phải truy ngược lại coi bài nó có bao nhiêu dung hóa bao nhiêu dung dáng hoặc bao nhiêu dung thăng rồi bắt đầu ta mới đặt ngón người ta đánh chứ có nhiều khi nhiều anh chị em ta báo cung ờ, la trưởng đánh ờ, đánh vô người ta la trưởng là có ăn ba dấu thăng mình đánh có còn một thăng à rồi hai dấu thăng kia mình băng nó mất tiêu rồi đó là trong những trường hợp đó chúng ta đặt ngón nó đánh ngang về phè là vậy đó nên là khi mà cái món nghề chúng ta mà đánh ngang về mẹ như vậy á thì các chị nhớ về hai cái câu thơ này nè mà lớp khoa chúng ta cũng nghe rồi đó là câu gì thứ nhất là nhạc công đông hồng ca sĩ đó, tức là nhạc công cái giờ ta báo mà ta báo mà cung la trưởng đánh cung la thứ rồi đó mà đánh ngang phà phè rồi phải gọi là nhạc công đông hồng ca sĩ là đánh ngang rồi sao nó hát được câu thứ hai nghĩa là người đàn dẫn ca đoàn đi pháp đó tôi nhớ cho hai câu thơ này đó người đàn dẫn cả đoàn đi phá bây người đàn pha trưởng báo bài phun ra trưởng nghe nhé rồi mình ờ, mình không biết mình tay mình có lãng hay không hay là mắt mình có mờ hay là tay mình có biếu hay không đặt ngón lên đánh cung mi thứ sao báo cung ra trưởng đánh cung mi thứ vô rồi cả đoàn bị chết quất luôn đúng không có nghĩa là người đàn dẫn cả đoàn đi pháp rồi đấy cho nên là các vị phải nhớ dành hai cái câu thơ đó cho nên người đàn rất là quan trọng trong cái việc để cho các đoàn hát nhé người đàn là nắm hết 50% sự thành công của ca đoàn đấy cho nên người, người đàn mà đánh hay quá mà ca đoàn hát dở cũng chết mà người ta ca đoàn hát hay quá người đàn dở quá cũng chết cho nên là người đàn quan trọng lắm đó cho nên là người đàn mà đánh amateur á mà đánh là hỏi hỏi o hỏi e thì thứ nhất ca đoàn là sẽ bị hư bài thứ hai là làm cho bọn đoàn bị chi trí cho nên đánh mà đánh nó không vô bài như bạn nó nằm đâu trên trời vậy đó thì cũng đoàn chi trí lắm và các chị cũng đã từng nghe đi lễ là nghe nghe thấy rồi nhiều em mới còn mẹ mới lên đánh đánh ổi với em rồi đánh cho đánh vô bài với trơn hết người ta hát đó học ông này thì đánh học ông kia người ta hát điệu này thì đánh cung điệu nọ người ta hát điệu ba thì đánh qua ba người ta hát ba đánh ra điệu ba đánh loạn tào tào hết trơn á thành ra cái buổi lễ nó nó rất là chi trí rồi cho nên là người đàn phải cần nắm chắc những cái thế đánh những cái tiếng điệu mình đánh rồi nắm chắc những cái học ông để mình đệm bài cho nó ngon lành đó chứ mà các chị cứ nghĩ lên đệm đàn cái đánh búa xuống búa là thua rồi múa lờ là không được đâu nhé đánh cho thầy có bài có bạn tử tế có câu có cú ăn thôi đó vậy thì cái gì đấy khi ra thực tế thì người ta chỉ báo cho các chị hai cái này một là tôn trưởng hai là tôn ngữ rồi các chị mới truy ngược lại coi là cái bài đó nó sẽ ăn cái bài văn hóa rồi các chị đặt ngón lên gì đó chứ không thôi là mình cứ nghĩ nghĩ, nghĩ được bài đó người ta báo cung mi trưởng mình đến có một cái thằng là chết coi này đó. vậy thì giờ thí dụ người ta cho cung báo là cung mi trưởng thì các chị cho biết xem cung mi trưởng sẽ mới ăn với bao nhiêu dấu hóa bốn dấu thang hay ba hay ba thang sao biết là bốn thang đó có nghĩa là khi người ta cho báo cung mi trưởng đó là các chị lắp vô hai công thức này mình tìm cái buổi đầu thì các chị sẽ rất vất vả nhưng mà các chị làm quen rồi á thì người ta báo cung mi trưởng biết ngay cái bài đó là bao nhiêu đứa tăng quý giá rồi đó ví dụ ta báo cung mi trưởng mi đúng không mi để chị lắp vô đây ví dụ ví dụ lắp đây đi mi trưởng lắp vô cái công thức này Đây, thì dòng mi trưởng là đây là công trưởng đúng không thì mi mi là công trưởng thì có phải mi chính là gian áp cuối không coi như mình đang đặt giả thiết đó, đó có nghĩa là mình lắp vào công thức này ví dụ đây là mi trưởng thì mi trưởng có chính phải nó chính là dấu dáng áp cuối không đó đồ dáng áp cuối có nghĩa là mi mi dáng vậy thì bây giờ các chị đọc coi mi dáng là áp cuối đúng không vậy thì bây giờ cái dáng nào là dáng cuối phải ba dáng bốn dáng năm dáng hai dáng một dáng mấy vì ba lúc đầu về đã bị mấy giá thì thầy nói nếu mà bi mà là giá lá cuối thì nó tới bảy giá rồi có hai vấn đề thầy thầy nói là bi trưởng hay là bi giá trưởng đó tí người ta mới nói là bi trưởng đó đó huy trưởng thì không không đó có nghĩa là ví dụ một em là nó lên báo ờ à, chị đánh cho em cái bài này là quân mi trưởng cái nghĩa là mình đang đặt lại bài tập mà cung mi trưởng bây giờ cái chuỗi anh chị lắp vào đây lắp vào cái công thức này là mi trưởng đúng không đó thì mi trưởng thì có phải mi là dán áp cuối không tại sao không đặt được mi trưởng nếu mà mi trưởng thì nó là dấu tăng nó có mấy dấu tăng còn ở đây thì người ta lắp vào nó là dấu dáng đó có chị để ý nha cảm ơn chị mời chị ngồi có nghĩa là bây giờ người ta báo là cung mi trưởng thì cái chị định này coi mi đó là mi bình mi thăng hay là mi giác mi gì người ta báo cung mi trưởng thì cái mi đó là mi bình mi thăng hay mi giác mi bình đúng không đó có chị phải nhanh nhẹ với cái này nhá đừng ngủ ao ớ <laughs> đó là mi bình mà vì lắp vào công thức này thì đây là dấu dáng đúng không thì nếu mà lắp vô thì cái mi vừa rồi nếu tính theo cái công thức này thì đây là phải là mi dáng nhưng mà bây giờ nó là mi bình thì chị lắp vào đây đúng sai đúng không có gì tìm cũng ra được đó lúc đó ta lắp vào cái công này có nghĩa là nãy giờ ông giảng là có nghĩa là anh chị đang làm giấy nháp đó nhé chúng ta phải thực hành giấy nháp đó giờ ta lắp vô mi trưởng đúng không thì mi trưởng đây thì bắt đầu từ mi này có phải đây là cái tên của nó không ta trả ngược về nữa luôn ta trừ ngược lại nửa tuôn thì nó ra dấu dấu gì rê thang. và chị giờ cái chị đọc lên bao nhiêu dấu hóa để nó ra được tới rê thăng ờ pha đồ son đây nè cái rê thang này thì cái rê thang này cái chị cộng lên nửa cung tức là mi đúng không đó và chị có nghĩa là khi ra thực tế các chị thấy là người ta chỉ báo công bài là mi trưởng thôi là các chị phải làm sao chuyên ngược lại ngay à cái cung vi trưởng đó, nó gồm tới bốn dấu thăng lận chứ không phải một dấu thăng vậy nhé nhưng mà dạ thưa thầy là có những bạn chưa chưa biết cứ tự dấu thăng dấu dáng đấy đấy đấy thì bây giờ ở chỗ này thế này thứ tự bảy dấu thăng và dấu ra. Dạ, dạ. đấy giờ đồng nghe coi bảy dấu thăng coi nào ba đồ son rề la đó bảy dấu dáng đó. Đó. biết rồi không chịu học đấy nhá có nhân chứng rõ ràng nhá em biết là em nói là nhiều người không biết rồi giờ đọc lại nhá chú ăn nè pha đô đọc em ơi son rê pha sau này là rê rồi tới pha là con nói thầy thầy biết cái đó người ta không biết là cái gì đâu người ta cứ là f b c g d đó kể không trời ơi không tiệm trà là không nâng cao rồi bây giờ còn hơi kể dòng tràng nữa hả trời à. <laughs> ba cô nghĩa là khi các chị phải khi mà đọc nó phải đọc nhìn ký hiệu nhá tại vì khi anh chị nhìn ra học âm là nhìn ký hiệu này nè nhìn học âm là phải nhìn cái này là nó là học âm gì âm gì chứ chứ ở chứ đâu phải người ta ghi cái ghi chẳng là ghi là la thứ đây nhá không phải học âm ta ghi bà ta ghi la thứ rồi nhá người ta người ta ghi chữ a m là mình phải biết là la a là, là ký hiệu của học âm gì nữa chúa tôi là chúa con chúa lòng lành vô cùng <laughs> rồi pha tô son ra được cái gì nữa la được cái gì mi si đây. vậy thì đây là thứ tự của bảy khăn và bảy giá thì thì sẽ đọc ngược chiều lại si mi la re son đồ đấy phải cùng lòng cái này các chị học đệm đàn mà không thuộc cái này là nguy hiểm lắm này ra thực tế nó báo ở bốn dấu thăng em nhé Ờ, bốn bộ nhân thanh cảm biến đầu mình đọc đó là mình đọc bút xưa đó là pha son sombrella pha son sombrella trên nhắc rồi khi mà bốn thang là cái gì phải đọc đúng theo thứ tự của nó là pha đô sombrella à, năm hoặc là bốn thang pha đô sombre hoặc là ba thang hoặc bốn dáng năm dáng gì đó ồ cái này phải chịu phải học một lòng rồi được chưa đó là cái ví dụ vừa rồi với giới thiệu đó tức là người ta báo cung mi trưởng đó các chị truy ngược về coi là cái cung mi đó nó sẽ ăn biết bao nhiêu dấu hóa mấy thăng hoặc là mấy giá nắm được chưa đó là trên phương diện thực tế đó nó chỉ báo vậy thôi chứ nó không có đưa bài cho mình nhìn thấy là bài đó là bao nhiêu dấu hóa để mình đánh đâu các chị hiểu chưa còn khi trong thơ trong ví dụ trong thánh ca thì ca trưởng thảy bài ra các chị nhìn là biết bao nhiêu thăng bao nhiêu giá thì dễ rồi đó và những cái mà ra thực tế chị va chạm rất là nhiều như vậy rồi đây là phương diện cách định tông thể của bài Bây giờ bước sang thứ hai Phần thứ hai là từ cái tông bài trưởng này bắt đầu các chị áp dụng vào bài là các chị bắt đầu viết học không vào vào bài đúng chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta khi chúng ta viết học không vào bài à, bắt đầu chúng ta định coi là bài đó là trưởng hay là thứ đó hiểu chưa nào đó là có nghĩa là nhìn vào cái dấu hóa này nè nhìn vào bộ dấu hóa đầu bài để mình định hình được bài đó là cung trưởng hay là cung thứ rồi bắt đầu nhìn vào trực diện vào bài để mình xem coi bài đó là trưởng hay là thứ có nhá có những bài mà tác giả ngoái ngoăm lắm nhiều bài á, thì tác giả viết là cả hai tông luôn là vừa cả trưởng vừa cả thứ Bạn, vâng, ví dụ như bài lắng nghe lời chúa nhé là cung đầu là cung đa thứ đúng không còn điệp khúc là cung đa trưởng có nghĩa là cũng có trưởng có thứ đúng không hoặc là bài khi con nghe tiếng kêu mười rồi thôi đi chơi đường chim mới phần đầu là cung rê rê thứ phần sau là cung đó là rê trưởng rê thứ nhưng mà cái rê này cái rê này rê trưởng rê thứ này nó cùng một tên đúng không nhưng mà có bài thì tác giả hóa văn hơn à trưởng thứ khác tên luôn như cái bài tơ về tôi vì thanh lê đò hết phần đầu là ngài viết là ta thành tâm là viết là cung đô thứ phần sau là ngài viết là cung mi gián trưởng đây một đầu là một thứ sau là trưởng nhưng mà cái thứ cái trưởng thì khác tên này đó vậy thì bây giờ các chị cho biết đi cung đầu là cung đô thứ cung sau là cung mi gián trưởng vậy thì đô thứ và mi gián trưởng sẽ ăn bao nhiêu hóa một châu hóa trên năm đời mấy ba bốn năm hai bộ ba vô hóa gì tại sao biết nó bà giảng mi gián trưởng bên dưới là mi gián trưởng đó có nghĩa là cái phần sau là nó, nó báo là cái bài là cung mi gián trưởng đúng không mi gián trưởng thì mi gián trưởng nè đúng không mi gián trưởng là hợp âm trưởng thì giờ à, chuyên ngược lại mi gián trưởng có phải là mi gián là cuối không có theo kịp không vợ dạ? các chị có theo kịp không đó có nghĩa là nó báo cung mi gián trưởng nè mi gián trưởng vậy thì có nghĩa là mi gián là cuối đúng không giờ mình đọc đi để cho nó ra được cái mi dáng là hát cuối đúng không em si mì la si mì la là ba dáng thì cái mi có phải là dáng áp cuối không đây nè vậy thì có nghĩa là mi dáng trưởng là nó ăn với ba dấu dáng vậy thì giờ cung đô thứ nó ăn với bao nhiêu dấu dáng ba dấu dáng chắc không dạ, dạ. sao biết ba dáng dạ đúng rồi nè ta lấy vi nhánh trưởng ta đếm ngược xuống ta đếm lùi xuống một khoảng ba thứ là một cung rưỡi thì nó sẽ ra cung thứ đối ứng đó là cung đó các chị hiểu không và chị có nghĩa là một cái bài nhạc có tác giả mà họ sẽ viết trên hai cái thể một thể thứ một thể trưởng và cái thứ trưởng nó cùng một bộ giáo hóa vừa như vừa rồi đó là một cái là đô thứ cái vi nhánh trưởng hai cái nó phát lên nhưng mà nó vẫn cùng chung một bộ dấu hóa đó là ba dáng, các chị hiểu không còn ví dụ như la thứ la trưởng rê thứ rê trưởng một cái thứ một cái trưởng thì các chị thấy nó cùng là một tên đúng không cái rê cái này cũng rê em nói này có hiểu kịp không ở đầu là rê thứ phần sau là rê trưởng có phải cùng tên không đó nhưng mà nó khác nhau cái gì cái thứ cái trưởng và chị có nghĩa là khi các chị thấy rê thứ thì nó ăn biết bao nhiêu dung hóa đó là siêu giá vậy thì rê trưởng khác nhau điểm nào không đó, một cái là một giá cái hai thanh thấy chưa các chị khác nhau thấy khác nhau rõ ràng chưa vậy thì đúc hết lại một cái bài học là gì các chị cái là khi mà trưởng thứ cùng tên thì nó sẽ khác nhau về cái gì đó khác nhau về dung hóa còn trưởng thứ mà cùng tên khác tên trưởng thứ khác tên thì nó sẽ là cùng vô hóa nắm được chưa đó mấy cái này ra thực tế chị va chạm rất là nhiều mà nhiều anh chị em ra thực tế ví dụ như cái bài tơ về thôi vì thanh lê đã hết phần đầu đấy cũng đô đúng không phần sau nó cũng thấy à cũng ba dáng phần đầu ba dáng phần sau cũng ba dáng cái bắt như trang đánh đô thứ luôn đánh ngang cà khè mà cũng thấy đánh được hay thật trời ơi nhiều nhiều anh chị em đánh không biết đánh đàn mà không biết lột tay đi đâu á nghĩa là cái cung thứ cái cung trưởng là hai cái nó khác nhau rồi cái đôi thứ, cái đôi trưởng là cái đôi thứ cái nguyên dáng trưởng là khác nhau rồi mà phần đầu thì đánh đôi thứ phần sau thì cũng phát đôi thứ đánh luôn cái nên ông nó ngang cà phè mà cứ thế được hay thật họ mấy cái cái lĩnh đảng cái mà học ở trường lớp nào đánh còn còn cái nhiều còn còn hay nữa này như cái phần đầu nhá cái có bài thì cung la trưởng đấy có bài cung la trưởng xong rồi cái ca đoàn nó nói là gì ơi bài cung na trưởng khá cao quá thôi gì hạ xuống cho con cung son trưởng rồi vì ấy là từ la trưởng xuống đánh son trưởng thì vác lên ba cái dấu căn của la trưởng đánh xuống son trưởng luôn ờ, vậy mà cứ thể mười để nguyên đánh đó là một ma sơ đấy nhé mình đã gặp rồi mà các em nó phản cảm thấy rồi có nghĩa là cung la trưởng là ăn với ba dấu căn chị ơi bài cao quá ca rộng khác lên tới đâu vậy hạ xuống cho con một cung đi rồi ờ, hạ xuống một cung xong rồi hạ xuống đánh soi thì để nguyên ba rút thang nó đánh qua cung soi luôn đánh xong đấy ủa chị đánh cung gì vậy thì chị đánh cung la la trưởng ba thang này giờ con soi trưởng thì chị cũng đánh ba thang thôi chú cô con lại gì con lại gì con lại gì mười lại luôn đó, ờ, có nghĩa là cung la trưởng ba thang mà đánh xuống cung son cũng có nguyên ba thang mới từ cung la xuống đánh cung son luôn có nghĩa là ở thì ba tháng đi thì chị đánh thì ba tháng thì đánh luôn đi sang ba tháng có gì đâu sai đâu ờ, trả lời ngon lành đấy có nghĩa là một cái kiến thức rất là non trẻ đi ra thực tế không hiểu gì hết không làm được việc đó cho nên là khi ra thực tế các chị thấy là nghĩa là cái cung la trưởng mà xuống cung son trưởng là cái bộ giáo hóa phải khác rồi đó hoặc là cung son thứ mà qua cung son trưởng là lên giáo hóa nó khác rồi cho nên các chị vừa hay đệm đàn rất rất yếu về vấn đề này này cho nên khi mà chuyển dịch cung cái là bắt đầu loạn cao cao đấy tức là người ta đang báo uh, la trưởng và đánh xuống son trưởng đó là là ú ao ớ đó cho nên là rất nguy hiểm là vậy cho nên các chị cố gắng nắm lại cho chắc mấy cái điểm này để khi ra thực tế chúng ta không bị gãy mấy cái này nè đó là như thế rồi khi các chị định định được tông bài trưởng tông bài thứ rồi là bắt đầu các chị nhìn vào trực diện vào bài xem coi bài đó trưởng hay là thứ để bắt đầu mình sắp món cho mình đánh rồi khi vào thực tế vào bài rồi các chị sẽ làm cái gì nữa là bắt đầu ta viết học âm vô vô bài đúng chưa đó là cái buổi thời gian đầu là các chị mới học á thì phải ngồi viết học âm vô còn các chị mà làm việc quen lâu năm trong nghề đó là người ta thảy bài ra nhìn nó là người ta đánh được ngay tới đó tới đó tới đó là ta biết là học âm học âm gì rồi cái đó đòi hỏi nó phải có thời gian kinh nghiệm làm việc đó ít nhất phải từ năm tới 10 năm thậm chí tới 15 20 năm được đó thì các chị làm việc như vậy thì người ta thấy bài ra là nhìn vào bài là dựng anh trôi lên ngay dựng anh trôi lên xong là người ta hát tới đâu là để đàn tới đó đó là về phương diện công gì trên bài bản nhá còn về phương diện ra thực tế sân khấu rồi đó là nó chỉ bám vô đầu bám tông bài điệu rồi vậy thôi đâu có bài ngay trước mắt đâu là bắt đầu mình phải món nghề mình phải đưa vô mình đánh cho mình hát rồi mà hát tới đâu là mình phải căng hai đôi tay mình nghe nghe coi nó hát tới đâu mà họ không mình nhảy theo cái đó đâu có bài nghe trước mắt cho nhìn đâu đúng không Ê, cái này mới là quan trọng nè <laughs> ta thực tế dễ dạy chết cho ở cái điểm này này đó. rồi nhiều khi người ta báo bài cung ờ, đánh dung ta rồi phát việc nhịp ba bốn đánh điều ba vô cái chết người à, nhà tình yêu thiên chúa như trăng như sao à, người ta báo dung ba thì không biết đánh sao đánh là qua điệu quốc tông đánh đánh đánh vang đấy tình yêu thiên chung chắc chắc chừng chắc rồi không biết đánh còn cái người đàn đó người đàn dẫn ra đoàn đi pháp là cái chỗ này này đấy cho nên các chị phải cẩn thận cái này khi ra thực tế quan trọng thực tế các chị sẽ bị gãy rất là nhiều và chính vì gãy đổ như vậy các chị mới học mới học ra được mới ngộ nhận ra được những cái bài học rút kết cho mình thành những một cái kinh nghiệm để mình làm việc đó cho nên các chị ra thực tế sẽ bị gãy rất là nhiều đấy là thứ hai là ngón nghề của chị đánh là bắt đầu nó là nó nhảy luôn tu lên nó không có vô nốt đâu mà để trước mắt là cái phần tập âm nó chưa vô thế này tập âm nó chưa vô bài là cái việc đầu tiên này thứ hai là bắt đầu tới ngón nghề đánh câu cú chưa vô thế này đánh nốt này nó chọn nốt kia luôn đó là thang mình đánh thành bình bình mình đánh thành thang rồi si bình si dáng đánh luôn còn là loạn cào cào luôn đó. đó lúc đó lên luôn biết làm sao đâu lên bàn tay đánh <laughs> ngồi lên đàn thời gian đầu ngồi lên đàn vậy đó thời gian đầu ngồi lên đàn tay nó rúng nó lên nó bấm không ra được nốt luôn đó đó mình biết cái thời gian đầu cái gì ngồi lên đàn tay tốt lắm rung lắm còn ở nhà mình đánh mình rất là ngon mà khi mà ra thực tế là hồi hộp lắm thần kinh bị căng thẳng tim đập thùng thùng tay đặt lên cứ vậy là mình à, thậm chí hai cái tim nó còn rung theo nữa à, mà hơn là cái mông nó chưa rung ấy cái mông nó rung nữa không biết cái ghế nó, nó gãy luôn á <laughs> vậy thì khi ra thực tế các chị thấy là bắt đầu ta định hình được bài trưởng bài tứ rồi bắt đầu các chị bắt đầu viết học âm vua trong bài đó vậy thì bắt đầu các chị đấy cái bài nó sẽ có trước tiên là các chị định hình cho em cái này đến 8 rưỡi có mệt lắm không? Ngủ có em không không? sợ nữa chị ngồi em không? Chứ em còn em đứng thì em sợ rồi, em làm việc quen rồi Làm việc 30 năm nay rồi, đứng không làm Cho nên là đứng mà nói nhiều nữa Nên là uh, trong thời gian học các chị có lần đi việc riêng thì cứ việc riêng nhé, Cho nên là hầu như cái giờ em giảng là không có giờ giải lao đâu Cho nên là nói liên tục và nghe liên tục và làm việc liên tục có gì có tận quyền riêng thì cứ ờ, sẵn sàng cho thầy thầy sẽ cho thầy thầy khoảng 5 phút đi đi đâu thoải mái đi làm cùng đi dạ, ờ, rồi vậy thì có nghĩa là lúc này cũng nghỉ ngơi chứ rồi rồi tiếp nhá bây giờ phần thứ hai là các chị sẽ định hình cái bố cục của bài nhạc bố cục bài nhạc thì bố cục bài nó gồm có 5 phần thứ nhất là phần intro còn thứ hai là vocalize còn thứ ba là gian tấu phần thứ tư là vocal trở lại vocal như là vocalize phần thứ ba phần thứ năm là coda đây đây đây là cái phần bố cục của bài nhạc có nghĩa là một phần một bài nhạc nó còn có những cái phần này là đầu tiên là phần intro phần thứ hai là phần vocalize vocalize có nghĩa là phần vào hát á phần thứ ba là phần gian tấu phần thứ tư là vocal trở lại vocal nghĩa là người ta viết tắt chữ vocalize á phần thứ năm là phần coda vậy thì bây giờ trong một bài nhạc nó còn có năm phần thế này thì anh chị biết intro thì thường thường nghe tại gọi nó là gì nha nhàn mở đầu, Đấy, không gọi là nhàn dạo đầu cũng thế còn vocalize có nghĩa là phần vào hát có nghĩa là sau cô đàn xong là bắt đầu ca đoàn hát hoặc ca sĩ hát là đúng không rồi phần thứ ba là phần gian tấu thì gian tấu nghĩa là gì nhạc giữa nhạc giữa bài là ta gọi là phần nhạc dạo giữa bài đó rồi phần thứ tư là vào hát trở lại và phần thứ năm là câu kết đó thì một bài thường nó sẽ có năm cái bộ phận này nhưng mà khi mà trong cái dị đệm trong thánh ca đó, thì thường cái phần rước lễ thì ta mới thể hiện đủ được trong cái bộ phần này còn như phần nhập lễ này đáp ca này dân lễ và kết lễ thì mình chỉ lấy phần 1, phần 2 và phần 3 là phần 5 thôi phần 1, phần 2 và phần 5 còn cái phần ở hai phần ở giữa này thì cái thời gian nó không cho phép mình làm gì đó nên nhá đó là những phần mà có gì nắm như vậy từ cái phần rước lễ đó thì mình làm đủ năm bộ phận này tại vì nước để nó dài đúng không ví dụ hát hai câu nhưng mà ca, ca trưởng mời vào đàn thì đó là phần gian tấu này rồi vào đàn xong rồi ca trưởng phất nhịp trở lại cho cao viên hát rồi hát xong là bắt đầu vừa dứt hết là, là bắt đầu mình có một cái câu ngắn ngắn để mình làm thành một câu kết thì các chị ờ, làm tập nệm bài như thế này thì giống y như một cái bài văn các chị làm thôi tức là phần mở bài này phần thân bài phần kết luận thân bài thân bài là các chị đệm đàn đó còn phần cái intro là phần mình mở nhà là phần mình mở bài đó còn phần kết bài là phần coda, thì các chị làm ờ, để một bài nhạc giống y như là một bài văn vậy thôi nói gì hết đó. bởi vì đây là năm năm bộ phận của một bài hát rồi khi bây giờ các chị áp dụng năm cái này vào thì bắt đầu trước tiên là bắt đầu anh chị viết vào con một bài đúng không đã ta nắm được cái sườn bài như thế này và bắt đầu ta định định được bài đó trưởng hay thứ rồi và bắt đầu ta viết hợp âm vô bài bây giờ ta sẽ biết ở mặt cách gì thứ nhất là ta sẽ dựa vào công thức này chúng ta làm đây là công thức đầu tiên mà các chị sẽ làm đó là công thức 145 đó thường là các chị mới học đệm đàn các em mới ra đệm đàn thì thường là hay bám trên cái công thức này và công thức này trên phương diện các chị em ban nhạc cũng thế có nhiều anh ban nhạc vẫn vẫn sử dụng cái công thức này hầu như là cái công thức này rất là phổ thông cho các anh chị đệm đàn Đó. vậy thì công thức 145 thì các chị áp dụng cái công thức này trước tiên để để ta soạn soạn ra học âm vậy thì khi ra thực tế đó, thì các chị không có thời gian mà ngồi lấy cái bút mà soạn soạn đâu nhé các chị phải nhẩm ngay trong trí ấy, đó ví dụ bài đó à, hôm nay cung mi trưởng này là bài cung mi trưởng điệu cha cha cha này hay cung mi trưởng điệu rumba này làm mi trưởng là mình phải đếm ngay trong đầu rồi đó làm mi trưởng là nó gồm có bao nhiêu hợp âm để mình để một bài đấy hiểu chưa đó nó chứ phải ngồi đó mà khoan khoan anh chờ em tí anh ca trưởng ơi chờ em tí em lấy chiếc bút em em em em ghi rồi em viết âm vô bài đó chờ em tí báo với cha báo cha lương là cho em 5 phút để viết âm vô bài rồi em mới đệm được thua thua nhá đó ra thực tế là thảy bài cái là phải làm được ngay rồi đấy rồi 145 giờ trước tiên là ta áp dụng 145 thì cho hai thể loại một loại là tông bài trưởng và một loại là tông bài thứ vậy thì giờ tông bài trưởng cái gì áp dụng vô 145 cho một tông bài trưởng là tông gì đây đô đô thứ đô trưởng rồi bài này cũng đô trưởng rồi áp dụng vô đô trưởng là ta vào bậc thứ nhất bậc 4 của đô là học âm gì phát trưởng hay thứ thứ hay trưởng <laughs> luôn bậc 4 luôn luôn ăn theo bậc 1 nhá đấy là bậc 1 trưởng thì bậc 4 sẽ là trưởng đó đây là pha trưởng bậc 5 của đô trưởng là con gì son son son bảy đó là ba cộng chín của bài nhé đây ta gọi là ba hậu âm chính của bài đó một bài mà các chị để ba hậu âm này không á, thì không có gì sai nguyên tắc đó, đó nhưng mà nó đơn điệu lắm nó monotone đó ta gọi là đơn điệu á vậy thì các chị tìm thêm cho em cứ như là mình soạn thêm ba hậu âm phụ nữa có nghĩa là ta lấy ba hậu âm chính này xong và bắt đầu ta tính tiếp từ son từ son này các chị đếm lên cho em một khoảng hai chữ đếm lên á một khoảng hai chữ nghĩa là lên một cung vậy thì từ son đếm lên một cung là hợp âm gì la rồi đặt la vào đây la dạ. dạ, dạ. thứ hay la chữa la la thứ bậc 4 của la thứ là âm gì la si đô rê thứ hay rê chữa rê thứ bậc 5 của la thứ là âm gì mi gì mi gì mi vì gì vì để để để để vô ô ô ấy chưa <laughs> quên lại đúng không vậy thì các anh chị thấy là cái bậc năm này nè bậc năm của cái hợp âm phụ này nè đây là vòng ba âm phụ nhé đây là ba hợp âm chính đây là ba hợp âm phụ bổ sung cho ba hợp âm chính vậy thì cái hợp âm bậc năm này nè các chị đóng khung nó lại đó. đóng khung có nghĩa là sao có nghĩa là các chị sẽ ứng biến theo hôm này trên thực tế nếu như vừa rồi các chị nói là mi thứ thì khi mà tới mi là bắt buộc mình mình mình phải dùng đúng theo nguyên tắc là mi thứ bây giờ thí dụ nó không là mi thứ nó xuất hiện lên một cái son thăng thì sao ví dụ trong bài nó nhảy lên một cái son thăng thì sao mà các chị áp dụng đúng công thức này là phải mi thứ đúng không mà giờ cái bài nó có đột biến nó có một cái nút son thăng thì giờ sao phải lấy mi gì ờ mà nếu mà cái chị đề vi thứ là bắt buộc ta phải dùng vi thứ là có nghĩa là mình đưa cái uh, vi thứ vào cái vào chỗ và cái giai điệu mà so thang đó thì nó không phù hợp vào bài có nghĩa là ý cũng nói là có nghĩa là chị đóng khuôn cái hậu này lại để mình ứng biến nhau là trên thực tế có thể là vi thứ có thể là vi trưởng có thể là vi tăng có thể là vi ờ, vi gián trưởng nha hạn à, hoặc có thể là mi điên hoặc là vi 7 vi 7 chín trừ hay là vi 7 trừ 5 vậy đó vân vân vân vân còn vi suất 4 vi suất 2 nữa đấy cho nên là mình dùng cái từ là đóng khung là vậy có nghĩa là mình sẽ biến tấu cái họ này trên thực tế rồi vậy thì đây là ba hợp âm phụ rồi nắm được đây chưa đây là ba hợp âm phụ bổ sung cho ba hợp âm chính là dạ, sao cơ em em thì giống như em em đoán ra là từ video xuống mình tính cái hợp âm song song của nó là cái là la thứ nhưng mà nhưng mà cái cách của thầy đó là lên một bậc từ cái bậc năm á yeah. Dạ. bậc á thì ờ, em nghĩ là chắc cũng nhiều người cũng chưa hiểu tại sao là lên một bậc mà tại sao là thầy có nghĩa là các chị đếm cứ lũy tiến đếm từ lên từ dưới đi lên cái đếm từ dưới đi lên dạ yeah còn nếu nó chỉ đếm người đếm từ đô xuống la là đếm lùi xuống một khoảng ba đúng không đô si là cũng được nhưng mà đôi khi các chị áp dụng luôn đây là không thăng không dáng nha bây giờ áp dụng vô mà nó mấy thăng mấy dáng nữa bắt đầu nó rối cái này là không thăng không dáng nhìn thì còn dễ thấy cái này giờ lên mà hai ba chút thăng cái hai ba chút dáng cái là bắt đầu nhìn nó rối mắt này đấy nói chung là cái mẹo muốn tìm ra được cái là cái quả này được đó là hai cách một cách là các chị đếm cứ từ đôi thì đếm thẳng nó lên cứ đếm thẳng lên một cách là từ đô các chị đếm ngược, ngược xuống một khoảng ba thứ đô si là đếm lùi xuống đúng không đó đô si là đó vậy thì cái bài không thăng không dáng này còn dễ mà nó viện lên nhiều nhiều lúc thăng nhiều lúc dáng mà nó đầu tâm nó độ ú ao ứa đấy đấy coi chừng vậy thì các chị đấy là từ bậc năm này các chị đếm lên đếm lên một cung hay nói cách khác là một khoảng hai trưởng á rồi bắt đầu ta lấy cái tên của cái ông đó bắt đầu đặt vào đây bắt đầu ta tính tiếp đó ta cứ tính lũy tiến lên là như vậy đó rồi nắm được tới đây chưa đây là công thức 145 áp dụng cho công bài trưởng bây giờ áp dụng 145 cho công bài thứ có nghĩa là ví dụ một bài bài thứ đó. thì các chị dựa vào công thức này để soạn ra rồi ta soạn nhé rồi một bốn năm áp dụng cho cung thứ bài nào dạ rồi rê thứ đó bài này ta định hình được nó rê thứ rồi rồi áp dụng một bốn năm ta soạn vào rê thứ mật phốn của rê thứ là món gì son son thứ bậc năm của rê thứ là món gì là la thứ bảy hay la bảy giờ đóng cùng là chết còn ông chín sao đóng cùng được dạ dạ la bảy khi nào mà các chị dùng la thứ bảy khi nào nó là cái loại dân ca khi nào mà các chị rê thứ mà đụng vào cái dạng dân ca thì ta sẽ không đánh la bảy mà ta sẽ sử dụng la thứ bảy nếu mà trong à, vẫn vẫn sử dụng chứ đó là nguyên tắc bắt buộc mà còn ngay khi mà dạng chân ca những cái loại nhạc dân ca thì ta thì phải sử dụng la thứ bảy tại vì dạng dân ca thường nó hay soạn trên cái âm giai thứ tự nhiên đó. cho nên là các chị phải sử dụng la thứ bảy cho nó mới ra được chứ còn nếu sử dụng la bảy vào là chất bóp à là nghe nó nghe mè mè nó không ra được dân ca đó, ví dụ anh đánh cho nghe nhé là ví dụ ra re thứ bảy và ví dụ như bây giờ cái re thứ nè ta áp dụng ví dụ dạng dân ca nè các chị đánh la bảy vào đây nè nhá tăng được cái nét dân ca nên khi mà đụng với cái dạng dân ca các chị phải xử lý học âm la thứ bảy thì nó mới ra được dân ca các chị hiểu nó không cho nên là khi mà đụng vào cái dạng dân ca là các chị sẽ không đánh la bảy mà ta sẽ đổi thành la thứ bảy có nghĩa là nó ta biết trên cái âm giai tự thứ tự nhiên á cho nên ta phải sử dụng cái âm giai thứ bảy chứ không sử dụng âm giai bảy nhé à, cái hoặc âm ra bảy đó cho nên cái mà đụng ở dạng dân ca mà chị bớt ta bảy vô đây là chết khác rồi đấy nó nghe nó ngang phè nó không ra được cái nét dân ca rồi rồi tính đến tiếp nhá từ la hay là từ re ta đếm lùi xuống một khoảng ba nè re đô si đúng không re đô si bây giờ các chị đếm đi rê đô xì như vừa rồi ta đếm từ đô xuống la đúng không đô si la là đếm mấy từ đô xuống la là bao nhiêu cung một cung rưỡi đúng không và từ rê thì đếm xuống một cung rưỡi là si đúng không rồi không đúng ở đấy thấy chưa cho nên là em đếm theo như cái cách thức vừa rồi mà ta đếm từ cung đô xuống cung la là một cung rưỡi đúng không là một quả ba thứ và dạ, ta cũng chuyến này rê đô xì cũng có ba thứ này thì xi này nè xi bình này đấy do sai đúng không đấy cho nên lúc này ta phải điều chỉnh xi này là xi gì đó rồi được bậc 4 của si dáng là con gì si đô rê mi mi gì mi mi dáng hay mi bình mi chữa hay mi dáng chữa mi bình hay mi bình mi dáng bậc 4 và ăn theo bậc 1 có nghĩa là bậc 4 luôn luôn cách bậc 1 hai cung rưỡi hai cung rưỡi bậc 4 cách bậc 1 hai cung rưỡi vậy thì bây giờ đây là si dáng thì đây sẽ là học ông gì mi dáng dưỡng dạ đúng rồi mi dáng dưỡng vậy thì các chị thấy mi giám trưởng này nó lệch cái dấu hóa đúng không lê thứ nó có mấy dấu hóa một dấu hóa tên là gì ba si gián ở đây có mi gián không không có mi gián đúng không mà bà con nào có mi gián không ừ, có nghĩa là nó bị lệch cái dấu hóa cái này đúng không đó cái gì nóng nóng cung ôm này lại đó lại ta biến tấu á có nghĩa là ta biến tấu cái phần này trên thực tế đó. đây là cái phần nguyên tắc cơ bản là mình phải vẫn ghi đúng theo cái đó đã rồi bắt đầu mình mới biến tấu nó ra bậc năm của học âm C là bậc năm âm gì ba ba rồi đó còn thì để pha thôi tại vì nó không phải là ông chín cho nên cái chuyện để bảy vào đây được rồi đây là cái công thức 145 ta áp dụng cho tông bài phước vừa rồi là 145 cho tông bài trưởng và đây 145 áp dụng cho tông bài thứ có nghĩa là khi ra thực tế các chị phải nhìn ra ngay trong đầu ngay à cung ra thứ bấm 145 nhẫn nhẫn nhẫn nhẫn nhẫn đầu ra là còn có bao nhiêu bông rồi chứ phải ngồi ra ngồi lấy cái bút mình ghi ra đâu nhá phải tập làm này cho nhanh đó, khi bắt bài cung rê thứ nếu mà áp dụng 145 mình áp dụng cái công thức 145 là các chị phải nhẩm nghe ra trong đầu ngay là 145 nó gồm có bao nhiêu học đó để mình lấy những cái học ông mình vừa soạn ra đó để mình viết vô trong bài mình để trong bài đó các chị hiểu chưa có nghĩa là mình áp dụng công thức để trước tiên là mình soạn ra học ông đã xong soạn ra xong rồi bắt đầu mình mới viết học ông vô trong bài đúng chưa à, có nghĩa là trong bài mình gồm có sáu âm này đó cứ xoay con sáu âm này vào để mà trong bài còn khi nào mình có những cái giai điệu nó thất thường á nó đột biến á thì lúc đó mình áp dụng sáu công thức này vào không được á thì lúc đó mình mới được phép lấy học âm ngoài cái học này là ngoài quy tắc á ta gọi là bất quy tắc là nó sẽ nằm ngoài sáu âm này ví dụ mình sử dụng vào âm la gián trưởng nhưng mà là mình sử dụng vào âm son thăng chữa có phải nó nằm khác này không đó ta gọi là bong bất quy tắc là vậy là nằm ngoài cái quy tắc này đó là những cái trường hợp bất khả kháng những trường hợp mà nó nó có những giai điệu thất thường đó, đó người ta cắt giảm đã ờ, một cái nét gì đó ờ, bay bổng đó là người ta có những cái giai điệu thất thường đó lúc đó mình phải nhanh chóng mà biến tấu cái hợp âm đó ra rồi đó là phần soạn xong rồi viết hợp âm vô trong bài rồi viết xong rồi bắt đầu ta sẽ làm gì biết rồi nhưng bài, bắt đầu ta sẽ làm gì nó bắt đầu đánh đúng không thì trước tiên là ta sẽ ai thì đánh gì đây quánh thành chô đúng không quánh không à, quánh thành chô là chết rồi quánh thành chô là chết rồi ta ta ta dạo nhạc đó ta dạo đàn lên nghe nó văn từ cho nó hay ho đi tôi quánh thành chô là chết đó ta biết ông vô xong rồi bắt đầu ta mới soạn tới là bắt đầu ta soạn cái trô đó là bắt đầu ta viết anh trô ra thì bây giờ cách viết anh trô là ta sẽ dựa vào công thức gì các chị lớp khóa thứ năm học rồi công thức gì trả lời bao? sáu chín bảy bốn đó đó là học âm công thức để mà xử lý mai mốt mà các chị có muốn kiểm tra người đó có phải học trò đầy sơn không hỏi giờ cách chức làm con cho làm sao mà nếu, mà người đó nói à công thức mấy mà con sáu chín mười bốn hả đó là đó học trò đầy sơn rồi đó. <laughs> cho nên hầu như là có một cái có một cái việc việc hiệu duy nhất là để mình nhận biết là, là các trò là môn đệ của thầy sơn này thì muốn dựng anh trô dựng intro <coughs> nè <coughs> tô lót nè gian tấu nè Koda nè bốn cái bộ phận này các chị sẽ dựa trên một cái công thức duy nhất đó là hợp âm cộng 6 9 7 4 đó các chị sẽ dựa trên cái công thức này để làm nhé nó có một công thức duy nhất đó thôi sáu chín bảy bốn là gì có nghĩa đây là những nút quản trong hợp âm á vậy thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng như thế nào đây bây giờ trước tiên ta viết hợp âm vào bài xong bắt đầu ta bắt đầu ta làm cái câu intro đúng giờ. nghĩa là trước tiên là người đệm đàn phải có câu dẫn về cần ta hát rồi thì đó là phần mở bài đó là bắt buộc phải có câu này mình không dạo đàn được làm sao ta hát nên là phải có câu ít nhất là phải có câu và cái câu đó thường các chị sẽ đếm trên cái cái phương diện ta gọi là luật cân phương á thì cái câu ta gọi là câu ngắn và câu dài câu ngắn thường là các vị sẽ soạn trên hợp trên bốn ô nhịp bốn ô nhịp và mỗi một ô nhịp như thế chúng ta sẽ soạn trên nền nhịp là bốn phách để cho cái câu mình nó, nó đi nó trọn vẹn đó, vậy thì có nghĩa là câu ngắn là ta sẽ soạn trên bốn ô nhịp và câu dài ta sẽ chạy là tám ô nhịp và thậm chí có những câu ta chạy dài hơn là 16 và có thể là 24 ta gọi phải lục tân phương nhé 4 8 16 hoặc là 24 mà đôi khi có những ờ, loại nhạc mà nhạc đàn nguyên cha cha cha mà lại rock gì nhạc latin nó thường nó sẽ chạy nhạc 12 12 ô nhịp đó. mà thường ở à, chúng ta thường là ta chạy 4 nè mà trong thánh ca thường là chạy 4 ví dụ như nhập lễ này tác ca này chân lễ này kết lễ này đó những cái bộ phận này thì các chị dạo khoảng 4 ô nhịp là vừa mà dưới 4 ô nhịp thì thì câu ngắn lắm nó chưa đủ thể hiện được cái câu nhạc và ngắn quá thì ca trưởng chưa có định hình được và ca viên chưa có chưa có định chưa có định tâm định thần được để mà hát rồi bốn ô nhịp là vừa và thì mỗi một ô nhịp như vậy các chị sẽ chạy trên cái nền nhịp là 44 và mỗi ô nhịp 4 phát 4 ô nhịp là 16 phát đó còn như cái phần những cái phần bài mà rước lẻ đó chị có thể chị chạy 80 nghìn được ví dụ như bắt đầu cam viên lên rất rễ đó là bắt đầu mình dạo đàn rồi đó những cái chị lúc đó dạo 16, 24 công việc cũng còn được nữa đó. Vậy thế vậy thì có nghĩa là phần cho là tối thiểu nhất là cái gì chạy cho em 4 ô nhịp đấy nhé ít nhất là chạy 4 ô nhịp ví dụ như vừa rồi một bốn năm ví dụ nó dùng cho cung đô trưởng là đi coi anh gì sẽ chạy nhá đô là ô nhịp thứ nhất đúng không ô nhịp thứ hai là ông gì pha chữa có nhiều thứ ba so so bảy đúng không trở về đô là bốn đúng không ta gọi là một bốn năm một á cho nên khi mai mốt cái gì ra thực tế mà anh em bạn nhận nói à một bốn năm nha mà là cái người ta dơ ký hiệu này mình biết này lên sân khấu ta dơ ký hiệu này biết ngay rồi một bốn năm chứ ta lúc đó ta đốn ngồi đứng đứng hơi đâu ta nói mình người ta ra cái hiệu này bạn nhanh á đó ta dơ thì mình hiểu là một bốn năm rồi đó đó thì cứ thế là mình cứ chạy đủ bốn phát là người ta bước sang màu vàng cứ bốn phát là hết pha là bốn phát kế tiếp là ta bước sang song bảy rồi song bảy xong là chuẩn bị ta về đô cứ thế ta làm thôi nó có một cái phản xạ vậy thì khi các chị làm việc cái phản xạ đó thì cái câu bài mình đánh đâu ăn vào đó thì người ta xeo mình được nếu còn mình đánh lên mình đánh nhiều em đánh lên cái con số đánh loạn cao cao đánh hồi nó chạy lung tung theo không được luôn mình theo một hồi nó đánh hồi nó bắt đầu nó, nó khỏa nó là nó chạy nó chạy một hồi nó chạy nó, nó không về được nó chạy nó không dẫn về cái ông đô để nó chạy ngồi nó chạy lung tung chân bắt đầu nó nó phan cùng luôn á nó phan thì như đô pha song son cái là bắt đầu nó nhảy pha rồi nhảy ngồi cái tự nhiên đang pha nó nhảy ngược về đô cái rồi hết có nghĩa là cái câu nó nhảy lung tung cái gọi là câu văn lũng củng rồi đó nên các chị muốn dựng được con control bạn gì phải dựa trên cái nền học âm các chị sẽ định trên học âm tay trái là âm gì học âm gì rồi lúc đó cái tay phải của chị nè bắt đầu mới chạy theo cái phần hợp âm của tay trái chứ không phải tự nhiên cái tay phải mình chạy rồi mà tay trái nhảy lung tung nhé trước tiên là cái gì phải tìm mình trên tay trái là mình chạy hợp âm nào rồi lúc đó cái tay phải của mình mới chạy theo hợp âm này mình chạy trên cái tay trái đó Thì hiểu không vậy thì bây giờ ví dụ như giờ ta ráp vô bây giờ áp dụng vài bài ví dụ cung cung đô trưởng vừa rồi bài cung đô trưởng áp dụng một bốn năm thì ta áp dụng 145 thì ta áp dụng 145 xong là các chị thấy là ta bắt đầu ta soạn intro trên cái nền nhịp này trên cái công thức này là 145 rồi mình xem coi cái bài đó mình sẽ chạy trên tiết điệu nào rumba cha cha cha tango disco rồi hay là solo rock solo pop rồi hoặc là điệu van hay là điệu boston gì đó mình phải định hình coi cái bài mình diễn là mình chạy theo điệu nào để lúc đó mình mới có cái cái phương cách để mình chạy trên tay trái chứ không có mình không định được cái bài đó là điều gì là bắt đầu mình cắt cái tay trái rồi mình chạy lung tung hết đó khi viết văn bài bài xong là các chị phải định hình cái bài đó là xem bài đó là mình diễn tấu theo điều gì đó mình phải định hình cho mình lúc đó ca trưởng đâu biết đâu đó lúc đó là mình phải định hình cho mình để mình làm việc khi mình định hình được cái bài đó là điều gì rồi là lúc đó mình đặt cái tay xoắn tay trái xuống mình đánh lúc đó là tay phải nó sẽ lượn theo cái cái công thức này công thức này là trên tay phải nè đó rồi cái phần tay trái của chị sẽ chạy theo cái cung cách là 145 đó cứ bám trên là bông nó chạy rồi tay phải nó sẽ chạy theo cái tay trái đó vậy thì bây giờ ta áp dụng vô ví dụ như cái bài cung đô chữ vừa rồi đó là ta áp dụng 145 vô thì bây giờ các chị áp dụng vô nè ví dụ như cái bài vừa rồi cung đô chữ đúng không các chị định là ở bài này thể hiện theo tiết điệu silo rock chẳng hạn đấy thì silo rock nó sẽ nghiêng về cái thể cái cách viết nhạc của nó là gì là lima đen hay lima đơn silo rock đây nhớ ngồi trường nhá silo rock là nó sẽ hay nghiêng về cái cách cách viết là lima đơn chứ không phải lima đen đó vậy thì khi mà ta đặt cái tay trái lên thì ta sẽ chạy trên cái cái trên cái tiết điệu là sửa đó là liên ba đó bùng bùng bùng bùng một hai ba một hai ba một hai ba một rồi mình định định được tay trái được đúng không bắt đầu tay phải tám dụng công thức này vô bây giờ ví dụ cô trưởng cô có nói gì trong này đồ đồ vi pha là không biết rồi không ông đôi trưởng mà đồ pha so là chết rồi bây giờ càng học càng tổng bị tổng hỏi ma lắm người ta hỏi là đây là học ông đô trưởng nhé chứ người ta cũng nói là đây là công thức <laughs> một bốn năm nhé nghe cho rõ ràng học ông đô trưởng gồm có đồ mi đồ mi son rồi bây giờ đây là học ông đô trưởng đúng không đây, đây là chính là đô trưởng này đúng chưa là học ông này đô trưởng gồm có ba nốt rồi đồ mi son bây giờ các chị sẽ cộng thêm cho em một trong bốn cái này vô bậc 6, bậc 9, bậc 7 hoặc bậc 4 ta lấy một trong bốn nốt này cộng vào ba nốt này giờ thấy nốt nào bậc 6, bậc 9, bậc 7, bậc 4 bậc 6 là nốt nào ba giờ thì con phải cộng nốt ba vô đúng không đúng chưa vậy thì khi mà ta dựng cho là ta xoay quanh bốn nốt này là vậy cứ mình định ra được rồi mình chọn cái nốt nào cứ xoay quanh bơm cái đó là chạy nha đừng chạy lung tung chạy lung tung là câu mình nó rối á vậy thì mình chọn lên đường nốt bằng 6 rồi đúng không là nốt đa nè nó nghĩa là nốt na là 4 bằng 6 cộng vào hôm này là được 4 nốt đúng không đồ mi son lá rồi bắt đầu bốn cái nốt này nó chỉ đảo ngược lên xuống sao đó theo cái nhạc cảm mình xoay lên xoay xuống sao đảo qua đảo lại đảo lên đảo xuống sao á để cho cái câu nhà của mình nó ra được cái câu đúng chưa đó thì các chị sẽ chạy trong thời gian là 4 phát rồi giờ chạy nhé rồi đô trưởng bắt đầu tác dụng đô vô đầu tiên à, hợp âm thứ nhất à, chạy bốn phát xoay quanh bốn hướng này chạy nhá rồi chạy nè son là đô mi mi đô son rồi lại nhá son là đô mi rồi đó đó son la đô mi mi đô mi mi đô son là la là bước qua bông gì rồi ở bông gì ba đó có nghĩa là cái cái cái xoay con cũng rồi có khi nào mà mà ví dụ là ờ, một sáu chín là cái cái kèm theo ví dụ mình cộng một sáu mình mình lại dính vô cái vật ờ, dính thì nếu các chị lấy một lấy hai nốt nếu chị lấy hai nốt 6 với 9 này cộng vô đúng không vừa rồi ta lấy một nốt đúng không có như vậy có được hay không được có nghĩa ta lấy ít nhất là một trong bốn nốt này hoặc là có thể ta lấy hai nốt hoặc có thể lấy ba hoặc thậm chí có thể ta lấy hết bốn cũng được nữa mà không cần thiết mình càng lấy nhiều càng rối càng gì chỉ cần lấy một nốt là đủ chạy rồi và không có thể là ta chạy thêm hai nốt 69 đúng chưa vừa rồi làm vậy là sòn là Do Mi sòn là Do Mi Mi Do sòn sòn Do sòn là La là bước vào âm pha rồi Đúng chưa? Đó là quy tắc 145 đó Đô nè Pha nè Sol 7 nè đúng chưa? Có hiểu nói không hả? Hiểu dạ. Hay là việc nghe, như việc nghe sống nó chậm chẳng Hả? Nằm tốt rồi ô nếu ô ô thầy nói như vậy một ô này nó có bốn nhịp bốn mắt dạ, mình đánh sao đánh muốn đánh sao đánh đánh thật trong thời gian đủ bốn mắt thôi mà mỗi một phát mình chạy bao nhiêu nó mặc kệ mình anh thua là anh thua cái nhạc cảm mình chạy mình muốn chạy ờ, một một phát bốn nốt cũng được nữa mình chạy thì... đến sao là được rồi đó dạ, đó giờ đồ mi son lá đồ mi son lá mà đồ mi son lá thì lá thì nó ăn đầu cô phải không nó nghe nó không vô đó giờ ví dụ vừa rồi đánh nhá sòn là đô mỹ đúng không giờ em sẽ không đánh theo cách nó nữa em đánh mì son la son mì la son son mì đô la đó nhá mì son la son mì la son mì son đô la là nó bắt đầu qua pha rồi đúng chưa có nghĩa là một bốn năm vừa rồi em chạy là vừa rồi là hai cách chạy hai câu rồi đúng không các chị hiểu không vừa rồi thầy chạy là tới hai nhịp một một âm lận tấu rồi mi lá sau à, gì à, mi gì à, mi son la son à, là không đúng bạn chưa chưa nè đến hai ô nhịp hai bốn mi son la một nè hai À, thực ra thì trong ờ, tham gia với bảy đốt thì thằng này ba đốt cộng bốn này là chúng ta mình chẳng chừa thằng nào cả thực ra là như vậy vậy thực ra thì tức là từ từ bắt đầu thì mình học dạ. thì mình ờ, mình có thể mình chấp nhận là mình học ờ, tức là mình có thể thực tập ít thôi đừng cho yeah. Dạ. rối mình chọn một trong bốn này và dạ, đúng rồi thì, nãy con mới nói con nói với chị đó là ta chọn một trong bốn nốt này cho nó dễ hiểu không chứ giờ mà bán bốn cái nốt này cộng với lại ba cái nốt này thì ra bảy nốt rồi thì đâu còn chưa nào đâu thì đâu chưa ai nữa mà càng vậy nó càng rối với càng gì đó không dạ. cho nên là các chị sẽ vâng. chọn một trong bốn nốt này thôi dạ. một trong bốn cái này nó là vấn đề là chọn một trong bốn nốt này cộng vào cái hỗn này đó là bốn cái nốt này là cái gì xoay lên xoay xuống đảo ngược đảo lên xuống sao đó ra theo cái nhạc cảm của mình đó, vừa rồi đó nhá câu đầu tiên đó là son la đô mi đúng không mi đô mi mi đô son la đúng chưa rồi bây giờ cái câu sau em không đánh theo cách đó nữa và đó là mi son la son mi la son mi son đô la là la qua pha rồi này là hai câu được chưa nó cũng là một cái khoảng 6 thôi mà ta chạy ra được hai câu rồi hai cách chạy câu rồi đúng không cái hiểu gì hiểu nó không đó mai mốt ra thực tập là em cứ thấy bài đó là cái chị về nhà làm bài xong rồi lên kiểm tra bài là vậy đó cho nên thầy nó là phải kiểm tra bài cho nên là các chị phải về nhà làm bài cái buổi đầu chị làm những cái câu này nè rất là khó làm nghĩ mãi nó không ra được câu đâu đó. cho nên là đòi buộc các chị phải có cái óc suy diễn học uh, môn học này phải có suy nghĩ nó hơi trừu tượng á cái buổi đầu thì làm rất khó mà từ từ làm quen quen rồi nó làm nó mất dễ cứ lên đàn người ta thảy bài ra làm được ngay nó mau hơn lúc đó người không cần phải suy nghĩ là cứ đặt món vô là nhạc trong cái ý tưởng đầu là nó thoát ra đó cho nên cần nhất là anh chị phải nắm cho em được những cái công thức mà em em trao gửi cho chị như này nè đó công thức đầu tiên là công thức một bốn năm đó dựa vào công thức này ta soạn ra học âm xong rồi học ông xong là bắt đầu ta viết ông vô bài viết ông vô bài xong là bắt đầu ta viết sang chô đấy thì nay đang thành nhớ chị cái con chô nè dòng đánh hết nguyên câu nhé đánh hết đô pha son đó giờ vừa rồi ta chạy đô xong rồi qua pha nó giờ nó đánh lại là mi son la son mi có nghĩa là khi ta thảy bài ra là các chị thường là thường đại đa số là các em mới làm việc đó thì các em sẽ lấy ngay cái giai điệu lãnh lại đúng không đánh ngay xong rồi bắt đầu hát thì vậy cũng được nó không sai gì sai đó nhưng mà các chị mà cứ làm gì hoài á thì cái nhạc cảm mình nó có không biết tấu được không có phân fantasy được thì cái cách thức này là cái thức mà giúp cho chị biến tấu câu á người ta thảy bài ra là mình làm được ngay còn nếu chị lấy ngay cái giai điệu của bài đánh cũng được không gì sai đó không ai bắt kẹp được á vì nếu mình đánh hoài vậy thì cái nhạc cảm mình cứ như đó hoài không biết tấu được không có làm câu được người ta bảo mà bảo fantasy câu là sao bảo phiêu câu lót câu gì cũng biết làm đó cho nên là cái phương, cái phương diện này là cái phương diện giúp cho anh chị biến tấu câu rất là nhanh đó. còn với cái nhạc cảm thì nhạc cảm buổi đầu cái gì phải tập suy nghĩ và làm phải tập làm trên giấy nháp một cái cách thức một bốn năm như thế này các chị soạn cho em khoảng được 10 câu 10 câu anh chôn thì trong 10 câu đó chỉ đúc kết lại là chúng ta sẽ lấy ra được một hoặc hai câu còn mấy câu kia là bỏ cái gì cứ tập làm tập làm nhé buổi đầu nó khó đó phải suy nghĩ làm đó cứ làm hết đảo lên đảo xuống nhau vừa rồi đánh nhau sòn là đô mí đúng không về dạ, em không đánh nhau cách đó là đánh là mi son la son hoặc là giờ đánh câu thứ ba đánh câu khác cũng bao nhiêu nói là ta đánh câu khác đó là, là mì son lá son đúng không giờ ta đánh son la son son son la son son mi la son mi đô son la đó có nghĩa là thay vì mình đánh là mi son lá son thì giờ ta đánh là son son la son hoặc là la son mi son đảo lên đảo xuống thì sao đó tùy theo cái nhạc cảm mình rồi bắt đầu mình cho giá trị vô liên ba đen hoặc liên ba đơn rồi móc đôi móc đơn hay gì đó mà cái đó là do bởi cái món nghề của mình chạy nó hơi nó hơi khó đúng không nhưng như vậy để lát cho về nhà em tự tay con đúng vậy các chị nghe đây chị nghe đánh này rất dễ đấy đúng không <laughs> nhưng mà về nhà làm nó cả một quá trình đấy các chị phải thực tập nhiều thực tập nhiều để cho cái ờ, ta gọi là động não cái não mình nó hoạt động nó làm việc còn nếu có chị lấy ngay cái giai điệu bài đã lại không được dùng người ta la la la la la la la la la la la la la la la la la bài nào cũng đánh như thế cũng được không ai không vẽ gì mình nữa nhưng mà làm như vậy thì cái ngón nghề mình không có phân được không có phân tư duy được ra sân khấu cái là quá áo ngay ra sân khấu là bảo vệ bài cái là không biết đường đánh cái cách này ra sân khấu là nhiều lý tốn nghe nghe được này đó ví dụ ví dụ cha cha cha là báo của cha cha đó tháng liền bộ pha xong đánh liền cái gì hiểu đấy không bây giờ thầy cho thầy ví dụ thầy thử ờ, cộng vô bậc chín thầy thầy đánh rồi bậc chín đúng không giờ ta con lấy bậc sáu giờ ta lấy bậc chín đúng không giờ đôi chữ bậc chín là nốt gì giờ ta lấy bậc chín là nốt gì d đúng không rồi giờ ta con lấy bậc sáu lấy bậc chín vô là bậc chín nè son do mi son re nhớ tới chạy nhá son do re mi re mi son do mi do la được chưa đúng không đánh nhá son son do re mi son do re mi mi do son mi do son la được chưa nó không có khó đâu nhưng mà tại cái buổi đầu thì làm không quen rất là khó nó không thật sự cái này nó không khó đó. cứ nếu mà mình chọn được nốt khoảng 9 rồi mình lấy khoảng 9 cộng vào ba cái nốt vuông là bốn nốt cứ xoay quanh bốn này ta chạy đừng có chạy lang ba mình chạy lang ba là cái cô mình sẽ nó đi lung tung á để mình chọn ra được rồi thì cứ xoay quanh bốn này mình chạy nốt lên nốt xuống đảo lên đảo xuống sao đó tùy theo cái ờ, nhạc cảm mình phải tại vì 6974 là theo cái cái cái tăng tự đọc 6974 cho nó thuận đó 6974 không phải coi như là cô ăn cua nấu nào mình lấy một trong bốn nốt này lấy một trong bốn nốt này mình chạy dạ. anh cua là cái nhạc cảm của mình đó có không nào giờ trước kia hôm nay cái bài học ngày hôm nay đó các chị học là thứ nhất là cách tìm âm thể của bài đúng chưa học thứ hai là học bố cục sườn bài có nghĩa là bài một bài nó gồm có 5 phần bài đúng không Enjo rồi uh, phần vô cao phần gian tấu phần vô cao và phần vô đan có phải là bốn cục bài không rồi phần thứ ba là cũng đầu bắt đầu ta soạn học âm là bằng công thức một bốn năm là một bốn năm là công thức một bốn năm rồi công thức để làm Enjo là công thức hợp âm cộng sáu chín bảy đó rồi cũng câu ló mình cũng dựa vào không có mình làm rồi cái phần gian tấu mình cũng dựa vào đây mình chạy cũng dựa vào xong cái này bổ chạy nhưng mà cái phần gian tấu thì nó đòi buộc nhiều cái kỹ năng hơn thì cái phần gian tấu á thì các chị sẽ nắm cho em ba ba cái phần này cái phần gian tấu là phần nhạc dạo giữa bài á thì ta sẽ có ba cách để ta làm cách thứ nhất là ta sẽ lấy ngay cái giai điệu ta gọi là melody á melody là nghe nghe giai điệu ta đánh lại ví dụ la la la la la la la la la la la la là ta lấy nguyên giai điệu ta đánh lại cái thứ nhất là cơ bản nhất cái thứ hai là mình lấy cái câu intro mình lắp xuống có nghĩa là mình đánh lại cái câu intro á là cái thứ hai còn cái thứ ba là đòi hỏi cái nhạc cảm và ngón nghề nhiều hơn là ta gọi là adlib thì cái phần này ta gọi là fantasy này phần này là câu cố phải nhanh lẹ và các quản nó phải không nằm trong cái số tiếng đầy bốn này nữa mà nó sẽ mở rộng ra ví dụ à, ba giảm ba tăng rồi năm giảm năm trừ rồi chín trừ chín cộng gì đó luôn tung đó, đó rồi rồi à, bắt đầu tao tích ra tao phiêu lên đó giờ đánh ví dụ tao phiêu nhá ví dụ cũng đô trưởng vuông pha đồ hoa son tao đánh phiêu nè giờ đô trưởng tao phải đánh trên đến cái nền nhịp là siêu đó tao vẫn đánh đồ hoa son tay trái cứ bám cho đôi mà chạy nhá đừng có chạy linh tinh cứ đô xong rồi hết đô rồi qua pha pha xong rồi son son xong rồi về đô rồi cái phần áp lít tay phải là cái phần thứ ba em đang đề cập là phần áp lít đó ví dụ đánh dây về đô nhá đô lúc đó là cái nhạc cảo của mình là trong đầu nó từ chạy nó chạy ra là lúc đó nó nằm trên cái tay phải đó là cái quãng của mình sẽ không nằm trên cái sáu chín bảy bốn nữa mà nó sẽ nằm trên cái ba giảm hoặc là năm giảm gì đó rồi bắt đầu tăng vô là bằng nốt lúc đó mình sẽ đánh đút nốt lên tay mình đánh ta la la la la ta tân ta la la la ta la la la tân ta la la la la ta la la la la đó nó vẫn là trên cái liên ba nhưng mà trong cái liên ba ta chạy ra tới sáu bảy độ hai người chơi đi ba nhạc có ba nốt luôn giờ anh chị đánh rút ba cái nốt lên thành sáu nốt được à, ờ, vẫn là ly ba đó thì người ta gọi là học công nghệ lên cao như vậy này nên là có nghề là phải có chứ bây giờ mình vô mà học mình ngồi đó mà luyện nó thì chép nhá vô những cái phần này là em dạy cái phần này các chị nào mà cần học thêm cái phần này là em dạy cái là lúc đó quá ảo mình được chạy thôi à, tổng à, chương là bài học hôm nay nó như thế thì các chị làm cho em phần đánh nhé để bắt đầu thứ hai mình tới học tiếp còn ngày thứ năm mình các chị muốn học thêm tăng cường ngày thứ năm trước qua thì con học trình báo với thầy bác sĩ